Ok anh em và bây giờ thì à, chúng ta sẽ tiếp tục đến phiên đấu giá anh em ơi anh em chuẩn bị tinh thần ok anh em và giới thiệu sơ qua thì tuần vừa rồi thì à, à thông báo lại một lần nữa thì à, hôm nay thì trận công thành hôm nay thì à, lúc đầu thì à, nga thủ à, cùng với đại à, thủ à, bất tử biển tinh biển kinh và ở cho thiền đớ và thiền đớ là ôm được biển kinh bất tử cho phút đầu tiên và thành đại lý cũng là bất tử đầu tiên đó là tiêu tiêu tiêu giao đã bất tử được đại lý đầu tiên hai thành đầu tiên là bất tử như nào đó là biện kinh và đại lý là bất tử đầu tiên và phục uh, những phút còn lại thì ngáo đi quét uh, tương dương dương châu phần tường như thành đô rồi phút cuối đập về lâm an tại vì lâm an lúc đó thì uh, dồn dập khá là nhiều không ai bất tử cả anh em ơi nên lâm an uh, đánh vào phút cuối hơn là phút cuối khoảng 10 giờ 10 phút cuối thì uh, ngáo là cùng thiên đới và đại dìa được lâm an nè và ăn được lâm trụ và rất là không may là đại đã không còn thời gian mà đánh gì à, tương dương nên là đại đã ra đường rồi bên kia thì ACE được ăn được phần tương sau khi giữ được uh, giữ không được làm ăn với cùng với ba miền thì ACE đã rút về phần tương ăn được phần tương và ba miền đã rút Dương Châu ăn được Dương Châu và cướp thì thủ uh, chiếm được uh, thành đô đó nè rồi tiếng ngạo này xây được uh, cái tương dương đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu giá nè đấu giá một phẩm ngày hôm nay à, đấu giá nè em ơi à... nhưng mà chắc là event sau thì mà bị kíp ra như mưa rồi ok đây, bạch mã 1 canh 1k 5. Ớ bữa 1k lên 200 xu em ơi. Lên. Con ngựa 7 ngày em ơi, lên. Con ngựa anh em ơi, con ngựa chiếu dạ đó, kháng cạnh năm hàng sử dụng 7 ngày đấu nhanh anh em ơi đỡ anh em có ngày hôm nay xài luôn đỡ phải bị mất anh em ơi một kim anh em ơi một kim anh nam nam đâu rồi đấu giá kìa không ai đấu giá một kim một kim một kim ừ. một kim đó đấu đi nam đấu cái giá cao lương đang quá cao thôi một kim kháng cạnh năm tao giao ít thì em đừng ít thôi một kim à, cho tây được tới quá rẻ là đó em ơi một kim cho tây được tới chiếu dạ nha anh em con này chiếu dạ nha anh em 7 ngày nha anh em còn thêm kháng cạnh năm nữa nha mọi người rồi một kim cho tây được tới một kim hai cho ba hậu một kim hai anh em ơi kim hai cho ba hậu chát lên đi chúng ta chát trước một kim hai rồi kìa người ta chat trên phòng à, ừ. một kim hai ba hậu một kim tư cho anh nam lần một và mình có 100 bao là bao nha nam rồi tí nữa anh em nào đấu đấu tiếp tục ờ, lấy kinh nghiệm <clears throat> ờ thiên đớ hả tầm này thiên đớ đang top 3 nè ơi ba miền top 1 ac top 2 thiên đớ top 3 đạo top 4 cướp top 5 tiêu giao top 6 ờ, ngáo đang top 7 rồi một k tư uh, lần 2 30 giây nữa chốt con ngựa này tuần trước đấu 2k4 nè, 2k4 luôn nè. Với một kim này thì quá rẻ, kim tư này quá rẻ. Con ngựa chiếu dạ nè mày, chiếu dạ kháng tất cả. Kim 6 kìa. Một kim 6. Có thể nhảy. Một kim 6 dành cho ba hậu. Một kim 6 dành cho ba hậu. Ở ờ, vô hết giờ nên này. Quá rẻ vô, như Hương ơi. Vô như Hương ơi. Quá rẻ luôn em mày Vô như Hương ơi. À ok một kim sấu dành cho ba hậu đó con ngựa ba hậu kim sấu này mà quá rẻ <clears throat> quá rẻ, quá rẻ. mình có ngựa rồi anh thôi em, mình... Ờ, anh em chạy đi một tuần rồi chứ không. mình có ngựa rồi chứ không có ngựa mang mấy con ngựa nó ngon lắm mình khán giả ngon lắm tùng di chuyển tùng ơi di chuyển gì hai k cho anh trần kiên cho em trần kiên ngon luôn em ơi mua mua con ngựa này là ngon hơn đeo phi phong đấy ừ thêm cá cả nữa Nhưng ngon là không này nó hẳn ra con ngựa này đó là hai kim là mang không nữa mang thêm thiếu rồi kim anh sao là tất cả trả kim mấy rồi lên đây kim minh thân luôn em nam hai kim lần một cho trần kim rồi anh em cứ đấu giá rồi đón được con chiếu già nha nó bán anh 18 kim rồi rồi lần hai hai kim lần hai hai kim lần hai còn hai kim lần hai hai mươi giây nữa chốt tôi như anh em bây giờ mình chạy xích thố của em rồi thì có con xích thố kìa đây rồi chạy đó chốt lần ba em nha em ơi tí nữa giao dịch nha em à, cố gắng đợi anh 20 phút nữa sẽ vượt ải giao dịch nha rồi tiếp theo món khác em ơi chốt cho trần kiên hai kim à, trần kiên khải ghi tên lại trần kiên hai kim rồi tiếp theo ban giữ mà thị tinh như tinh thần ban giữ anh em nào cần cứ hú anh em một hai viên anh em sáu viên đó alo ban nha rồi tiếp theo này hai bao hiệp cốc nhục tình đánh tiếp nào đây mày hai bao hiệp cốt nhu tình hồi trước anh long đấu được ờ, sáu trăm xu lên 100 xu em mày, trước anh long đấu như là một cả tư rồi ơi hai bao em mày ít hai sáu 600 xu một bao 30 xu tương đối một bao 30 xu 30 xu 600 xu hai bao em ơi một bao 30 xu mở nó hên xui áo nhu tình hiệp cốt này nọ nè đó <laughs> à, Chết hai sớm sâu Nam anh Long không thử nữa anh Long Long <laughs> Độ chắc Hà đâu khả thử quá Ô trăm rồi ok đánh vào học 700 700 lần 1 700 lần một cho anh ba hậu Thử đến Nam rửa áo nhu tình này nọ Ngồi nhu tình là ngồi hiệp cốt lại ngon nữa Anh Tụng rồi Đây Tôi chỉ anh ơi Rồi sống này đóng 103 con thành nha Nam Sống này đóng 103 con thành nha còn anh lại mà lại đi lại lại đít thì à, bị mấy quái nó xử anh rồi chứ mấy quái này nó gan lắm mới xử anh tùng hai lần hai 700 xô lần hai hai bao hiệp cốt nhu Đó. Rồi không ai lên Rồi anh Ba Hậu chốt 20 à, phút sau giao dịch nhanh ơi Chốt Rồi tiếp theo Em, em à, tiếp tục đánh hàng hot em hàng hot ngày hôm nay Hot ngày hôm nay đó là 100 103 con thành ờ, ờ, hết chốt rồi mình anh Long đủ khó làm khó em quá <laughs> khó quá quá wow, mình bấm cái trong tay không bao vâng hai kim lên hai một trăm xu anh em vui <laughs> vẻ anh em ơi hai kim lên một trăm xu thành chắc cận không quá ghê chứ bạn. ủa nhớ mình để cho tán cẩu mà sao, sao mà thành đất cận không ta ai mất mít khai hả không, không, à ủa tay thì từ từ từ lại bị mất mít quá chứ ôi bị lắc luôn <laughs> lắc mít nam này thôi phải trướng lắc mít này anh em đợi tí rồi rồi ok lô lô lô lô lô đổ sân hai k em ơi hai k em ơi hai k em ơi lách mít rồi khai mình lách mít rồi con số lách đường truyền trời 2k lần 1 2k lần 1 20 bao Ôi cái gì vậy Không có đường truyền là sao Lô lô lô lô Á đâu ai chắc đang hello này mới vô nha đọc từ đầu cứu luôn long anh long làm khó em quá long ơi ồ oh, quá <laughs> ừ. gì nó chết nó chết là gặp nó chết cận nữa chứ không em tám trăm tám trăm đây không à em em em ngồi em chờ trên này là không thấy nha đâu em em cứ nói biết là lần hai lần ba mà không ai nói gì em chốt thôi nhìn lại chốt lại em kêu anh long làm khó em quá mà nhìn lại biết không có đấy rồi chốt 800 rồi bỏ đi lần hai không tắt ừ. không tắt mẹ biết rồi còn đâu không không phải tắt cái mic nó bị lỗi không phải tắt em biết nó bị mất cách nói lỗi thấy cãi đâu anh, anh anh à, anh bấm vô cái phòng à, phòng tán rồi nè em bị mất rồi mà chắc sao chắc cận mới ghê chứ ở à. ngoài thì bấm vô phòng tán rồi Đó, ông nhảy vô trong à, trong vực ải này nó chuyển qua phần chắc cận 2k lần 2 2k lần 2 20 bao hai k lần 2 Nam ơi Rồi ok Em em nghe anh ơi cái bao này mà em đấu như thế là hiện nay là so với cả bên các bang khác đấu là cao gấp đôi đây giá khởi điểm là khởi điểm nhiêu anh? À? Khởi điểm của nó có 1k thôi một k là ok ok anh em đua tốt thì anh em cần chứ còn cái này nó có hai triệu kinh nghiệm tức là năm túi mới bằng một quả hai triệu hay là 4 triệu sao bữa anh nói 4 triệu mà năm mà năm năm túi triệu. thì uh, bằng một quả hoàng thì có 50 xu thôi rồi ok rồi ok lại lại thôi lại đi trời ơi, nãy giờ biết đâu rồi lại anh em ơi hỏi, một kim ok điểm là 1K. ok lên 100 xu đó tuần trước là lên hai ca tứ ừ. nữa hai ca mấy hai ca tám lên lại nên thì hai ca tám tuần trước anh tùng đấu hai ca tư hai ca tám hai ca tám hai ca chín tuần trước anh tùng đấu ba ca tư đấy rồi ba ba ca tư em em cũng ba ca tư đây <laughs> rồi lên đây lên đây lên đây rồi đấu lại không biết không biết cả bang bang nào cũng vậy biết đâu bang nào cũng vậy nữa rồi một k anh nói chung là đấu thấp thì lương thấp cũng sao hết cứ thoải mái ừ. rồi ờ, anh khánh đang lên ba cái sáu rồi. À? không có ý là nhắc lại lúc cũ rồi à, anh tùng bỏ cái cái, cái, cái tuôn đầu đi làm tuôn khác nơi làm lại tuôn mới một kim đó lên 100 sâu. không anh em nào nói à. không anh em nào nói đấu bằng cái sáu không có là chốt luôn không có khánh bành đang uh, bị dính á một k năm này là ủa một túi không phải là em đỡ là 4 triệu chứ có 2 triệu hả 2 triệu 2 triệu ấy bạn 2 triệu tính ra là 50 túi một ngày là được 100 triệu à được 100 triệu 1k5 Thôi bây giờ này thực sự là không ai đấu luôn á Giờ anh Tùng lẫm hết luôn trăm bao Anh em có một ý kiến nào không? Có ý kiến lên tiếng cho anh nhanh đi em ơi Bao nhiêu tiền rồi okay. cứ cứ ra bao nhiêu giao dịch lại cho ban nhé rồi Chứ giờ ừ, anh, anh Tùng... ừ, anh em có đấu tốt đâu mà anh em có đấu tốt không kìa anh, Tùng lấy hết anh anh Tùng lấy hết thì tính cứ một kim 20 bao thôi Chinoda đấu không kìa Không Chinoda không Rồi ok không rồi thôi Anh anh trả cho bang Nếu như là anh Chinoda kia là không Không à. ý kiến ấy À không ý kiến <laughs> Chắc không ý kiến à Ôi cứ một kim được anh ạ. Đây ok được. đúng rồi chính xác. Đấy là cái ý khả năng định nói ra là nhường cho người đang top của server chứ mình không nên dành làm gì. Vì, ừ. vì bây giờ bây giờ vì bây giờ anh anh anh em không ừ. anh thường anh ấy không nhấn quá nhiều thì đúng rồi để ý làm cái gì với chính xác kim ra sang luôn kim là ok rồi à, ok vậy là tất cả đợi cho anh tùng hết nhanh em rồi dạ. ok một kim mỗi người hết nào chốt một chốt kim, anh một tùng kim bao á hết 100 <laughs> bao một kim hai bao thì là năm năm kim trăm bao rồi tí nữa giao dịch tùng ơi ok đó nhanh gọn anh em đó hôm trước á hôm trước em chơi bên server kêu vậy cũng có một anh nằm top anh tùng cũng nằm top 2, top 3 á là cứ công thành xong là mấy cái này anh thu hết khỏi về đâu ra mất thời gian của em lắm đó rồi ok năm việc nào mỗi một khi mỗi bao nào từ tuần sau từ tuần sau đúng rồi thế mà có gì giảm giá thì mình rửa nữa không phải giữ lương vậy em giảm giá nữa là ton không có tiền phát luôn anh <laughs> tại vì là cái bang mình đó là hiện tại công thành này á chỉ được 100 lẻ bao đó thì mới có tiền vạn và cũng như là tiền xu để duy trì chống thôi còn thấp quá là thực sự không đủ tiền mà duy trì đâu <laughs> rồi ok chốt này bây giờ này tiếp theo à, bây giờ mình sẽ có là hai dòng sáng kỹ năng của nha anh em à, Em uh, giới thiệu sơ qua dòng đầu tiên Để em bút cho em bút cho anh Tùng cái dòng đầu tiên để anh Tùng tham khảo nha Hiện tại uh, tiếp tục chúng ta sẽ đấu dòng kỹ năng giống có một cấp kèm với phòng thủ vật lý 30% Giống như một cái ấn nhân Tùng trong vòng 7 ngày Đó Ôi Chính xác, để em cho anh Tùng cái dòng anh, anh Tùng sẽ hiểu anh, Tùng nằm cái vòng mới đi lên đấu là vừa đẹp Đây, để em đưa anh Tùng cái dòng hả bốn ngày nữa thôi Nghiêng sói Rồi, anh Tùng coi thử phòng thủ lý lên lên chưa Phòng nghiêng sói rồi xem cái phòng nó nháy Thấy phòng thủ lên cộng một đúng không Đâu anh chạy ra coi phòng đẹp không Vòng vàng vòng vàng vòng vàng vòng vàng giống như Khải á Vòng tròn giống như Khải thôi Nhiều vòng quá Cộng thêm một à, kháng kháng dương đúng không kỹ năng tăng thêm một cấp phòng thủ lý đang 75 cộng 1 lên 75 cộng 2 đó ok chính xác luôn đó đó là dòng giá trị nhất trong bang nha em đó dòng giá trị nhất trong bang Bang chủ cũng phải thua luôn Bang chủ chỉ có một dòng kỹ năng thôi đó mà ban chủ đang xài free anh em anh em nào cần ban chủ dao và anh em đánh tống kim này nọ giao lưu đó rồi rồi giá khởi điểm của dòng này á năm kim nha anh em anh em lên một lần một năm trăm xu đó à, vòng sáng để thả vô gấp ạ à. còn nó con chết nữa cái này là anh em nào xuống gấp thì đâu giá đó anh em nào muốn thể hiện kỹ năng ở tống kim thực sự dòng này đánh 7 ngày tống kim ngon lắm luôn anh em anh long nam kim trâu như bò luôn anh em vòng sáng nguyên sói cộng một kỹ năng cộng 30 phòng thủ được lý 5 kim lên một kim à, lên uh, à, 200 xu đây nè à, lên 500 xu cho anh em đó cái này là bên bên kia thì họ đấu đến à, mấy chục kim lận nha anh em họ đấu bên kia là 22 tương đương 20 kim một vòng đó anh em <laughs> biết bên mình lên được hay không đâu chủ yếu là dân chơi thôi cái, cái, cái, cái, cái tối mà đánh tân trưởng môn đi thì cái vòng này có tác dụng không? Có tác dụng, có tác dụng hết Thế thì đến tuần thì anh đấu Ok anh luôn Ai năm kim, năm kim cho Long năm kim cho Long, lên 500 xu như năm Nhưng à. mà tuần, em tưởng tuần nào nó đánh tân trưởng môn đi Không, tháng anh Tháng đánh tân trưởng môn có một tháng, lần em Tháng đánh một lần à. Ờ. Rồi tới tháng chưa chắc có anh Tùng Ông ờ, anh chịu biết làm thế nào. Ờ không có chịu biết ờ, làm thế nào anh anh không đấu mà anh đi anh có anh đi đánh cái đấu cái gì có lâm minh chúa ấy ừ. <laughs> đúng rồi ờ, năm k năm k cho lâm lần một dòng sáng quá đẹp lần một lần một nữa nè đó năm năm năm k là gì hả quá rẻ luôn phần thun lấy các kiểu từng này anh long lấy cái này anh long đánh bóng kim easy game luôn sướng lắm đi hoạt động cũng quá khỏe luôn ôi sao quýnh này vậy em hết máu nhanh dữ ta sao anh còn, còn, còn một cái vòng thừa tướng nữa nó như nào thừa tướng thì chỉ cho đẹp thôi không có tác dụng anh ơi để em giao cho sói em ơi em sẽ giao cho sói ừ. <laughs> thừa tướng nghĩa là đẹp thôi dùng sáng thôi chắc em đỡ giao cho bình nếu anh đông đấu được ông này em thì giao cho bình để sói ờ, dẫn đầu anh ơi anh như vậy là bang thủ là có kỹ năng một cấp đúng rồi không có không có phòng thủ năm kim lần hai băng chủ chỉ một kỹ năng một cấp thôi Hiện tại á, đấu dần nào dần này xong mình còn thêm một dòng kỹ năng nữa nha anh Còn một dòng kỹ năng một cấp nữa nha anh em Một bang sẽ có ba dòng kỹ năng ừ, ừ một Chỉ lấy cái phòng thủ thì được ấy ừ. Thắng tiêu rồi Rồi Bây giờ mà anh nhảy còn đấu chỉ sợ lòng nó mắng <laughs> Thì anh thôi em gì đâu trời <laughs> Đấu đấu anh anh từng đấu ở đấy đi võ lâm minh chủ cũng được mà Ừ. đang, đi liên đấu mà xong rồi liên đấu xong rồi liên đấu xong rồi đúng rồi anh cũng đang đi liên đấu giờ đã xong đâu lên đem cao cái lương thôi vấn đề đâu thấp là lương thấp đúng rồi sáu kim lần một đó. chứ rẻ quá này mà bên kia họ đấu đến 13 14 kim lần anh em bên kia họ đấu 13 14 kim một vòng lần anh em ừ, cái cái này mà ông nào mà đi đánh võ lâm minh thủ ấy là là đeo này đúng rồi đóng mạnh lên vài trăm xu vài kim đóng mạnh lên cho ban có kim anh em đúng rồi 10 kim 10 kim đúng rồi rồi thôi. 10 wow. kim hợp lý. Ở đâu đâu rồi. Lần một Đúng rồi, cho nên có lương. Có như là anh Tùng ủng hộ anh em. Anh Tùng có trải nghiệm đi nên khó lắm mới có được một dòng anh Tùng có trải nghiệm một tuần đi anh. Ừ. Nếu mà Dễ gì anh... làm thành lớn. Dễ gì anh Tùng dùng ờ, ba bốn ngày mà chán thì bảo em. Ừ. 10 ừ, ờ, kim lần một đó sau khi hỏi ý thì ban mình đã lên 10 kim có lương cho anh em cứu cứu em 3 giờ anh em ơi đồ nó trốn em nhiều anh em nào muốn chia không hai kim một ngày thôi đúng rồi muốn chia chính tùng hai mươi kim lần hai còn quá rẻ luôn em ơi chuột cái này cũng có một tượng đánh ngày kim hơn quá rẻ một một kỹ năng mà 10 à một thì một tuần bằng lần hai thì nó chỉ tương đương với cái phi phong thôi à như hương ơi như hương ơi tầm này cần như hương này vô quanh cho tầm ít máu như hương ơi phi phong 7 ngày ấy bằng ít máu không cao bình vâng, máu luôn á nhưng mà cái này nó lại có cái ấy anh nó lại có cái rồi nhận nhận, nhận nhận nhận rồi nhận đi như hơn ok ok ok ok rồi chốt anh tùng nha anh em bảy là mười kim lần ba rồi tiếp theo vòng tiếp theo vòng tiếp theo sẽ là vòng kỹ năng một cấp thôi không có phòng thủ lấy nha kỹ năng một cấp năm kim lên đây nhâm xu em ơi vòng kỹ năng một cấp phò bỏ chỗ nghiêng sói đi công lộ nghiêng sói nghiêng sói chỉ có một vòng thôi rồi anh Tùng vẫn sử dụng dòng đó nha Vòng sáng gần một cấp năm kim lên anh Nhâm Sâu Còn dòng này nó hết em ơi năm kim nhanh long Hồi xưa em chơi đường môn á Em nói thiệt anh Tùng luôn Hồi xưa em chơi đường môn á Cái dòng nhân sói đó Tuần nào em cũng lụm luôn Đừng nói mà ai dành với em nha Tuần nào em lụm dòng đó luôn Cứ 15 kim người đồng lụm hết Đánh ông kim khỏi chơi luôn Anh Long lấy rồi không ai đấu đâu <laughs> năm kim quá rẻ năm kim lần một năm kim lần một <coughs> không không thì con Jolin 121 vào đầu nhá ờ con đánh cương nào đấu ra đồ cương còn đánh liên đấu không <laughs> đồ nghe mà trưởng linh lực tay đánh hồi ngon em đấu chứ em sao không đấu em vòng sáng này nọ nha à, là một lên một cấp luôn thầy, lực tay lên thầy nó ừ. mấy em không hiểu là vấn đề ở đây là ừ. cái gì à kỹ năng ở đây là kỹ năng còn một cấp nếu em còn mang thêm phong thì thêm thêm một cấp nữa nói chung á à, anh em càng không kỹ thêm hai cấp nữa là bốn cấp bốn cấp rồi bốn cấp rồi người tay thôi lên 4k nữa cha người ta rồi mạnh như phật tổ rồi nam kim lần hai 30 giây nữa chốt con con em đi chở nó đeo cái thêm một kỹ năng này đi nên đấu hơi ngon đấy hơi ngon đúng không nó vượt tốc năm kim lần hai mười 15 giây nữa chốt lăm gia nữa chốt nói chung là anh đang đấu đấu đấu là chủ yếu để, để mặc phong lên móc mốt để đi vô đi Đấy, để móc vượt tốc thôi quan trọng là đủ đủ kỹ năng lên vượt tốc thôi đây chốt cho anh long phong này nọ áo du tình cũng đâu đặt móc đâu đâu làm gì có vượt tốc vượt tốc không có em năm kim bốn à bốn cấp tại tốc nghe mi làm gì tốc đánh gì gió đang anh vượt tốc nghe mi không vượt được nghe mi vượt được gió đang thôi nói mà cãi không nghe mi nó không vượt được nhưng mà lực tay nó căng cao em cái, nói chung là lực tay nó cao nói chung là đã nói thiệt sự kỹ năng là không có chơi anh em nào chơi thì chịu chơi thôi còn tại cái phi phong còn mua phi phong kỹ năng một cấp mà chưa mang được á thì đừng nên chơi cái này chi tốn tiền còn ai đã chơi được phi phong một cấp rồi thì nên chơi cái này nữa thiệt sự quá khỏe luôn đó bơm máu anh 18 ui giờ đơn giản thôi nè sao mà chết được yên tâm xém nữa nóc ao rồi ok cho mấy anh em mà phải đam mạnh rồi đi tống kim rồi trải nghiệm Đúng ngon cái mi chụp vô tống kim làm làm gì <coughs> nói chung ai chịu chơi mới hiểu, hiểu mới thấy được cái dòng đó ok ừ. xong này coi còn cái dao nữa không ta nó còn gì nữa không ta con à, ờ. ngựa ngựa đấu rồi ngựa gì nữa ngựa đấu rồi Hai con, con mà. có một con anh ơi chia sẻ người khác rồi anh ơi dạ chia sẻ cho ba cái ừ, khác rồi chia sẻ chia sẻ người kia chứ <laughs> chia sẻ ông nói nói gì trời gì em chụp hình lên thống cơ trên kia nào mà anh anh đỡ giùm em chứ đâu biết anh tưởng đâu như lần trước có hai người thôi đi người kia cũng được vậy <laughs> em thống cơ chụp tấm hình một bên là hoạt động một bên là con thành chiến hai cái nha chứ không phải một cái đâu rồi được rồi một hai ba bốn ok xong tất cả một cái là đấu đấu giá xong rồi nè rồi ok <clears throat> rồi bây giờ cái dòng thừa tướng này em sẽ cấp cho bình cầm sói đây là dòng thủ Liverpool chết rồi. Liverpool chết rồi. Liverpool sao chết? Rồi, dòng thừa tướng này. Anh Long này, anh Long dòng kỹ năng này. Sao chết hả? Ừ. Bốn nào đọc trưởng quấn một lần mà tao Sống này ra giao dịch nhanh em Tao đang đứng chung á. Anh không chết. Anh anh anh anh cũng bị trưởng. Rồi, thì tao bộ không ảnh nè ok em ơi mười bên máu tao còn sống nó chết rồi ok anh em ơi sau khi đấu giá xong thì bàn đấu giá lại xong và Cảm ơn em đã theo dõi video Đừng quên để lại cho băng áo một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Lần này đấu giá thì cũng hơn uh, gần uh, chục kim nè Nói chung đấu giá cũng được chục kim Có ít uh, kim phát lương nha anh em Rồi Kính chúc anh em xem video vui vẻ Đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em Và cũng như là ủng hộ cho băng áo một like chia sẻ ủng hộ chơi nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, công đoạn vượt ải nha mọi người Đó tuần vừa rồi này thì thực sự là một lần Ở cùng mấy, mấy chỗ S8 Phật Sơn kỹ sử này Nga lên ngồi uh, Lâm An và đó là tống quốc chủ đó. ok đúng rồi anh em anh tùng chịu chơi mà chơi đỡ băng có lương nè chơi ok mà giống như anh akk anh phong ca trước thôi khác gì cả rồi anh em bây giờ chúng ta trở lại với vực ái nhá